ngày thanh thang phiêu bạt bước trên thảo nguyên mênh mông nhẹ lướt với đôi chân êm như làn gió bay trên đại ngàn rộn ràng con tim gieo hạnh phúc khi cùng anh leo lên đỉnh dốc chúng ta như đôi thiên thần phút canh bay ngàn phương đầy anh dấu yêu cùng bước trong mộng phiêu du người yêu dấu ơi hãy lướt cánh bay một đời một đời ta như cây cỏ sống an bình vô tư như hạt môi sương mai lòng lành nhìn lá xanh đang rộn rợn để tình đôi ta như ngọn thác với mình thanh thang bên gành đá suốt tháng năm gieo từng bừng giữa thiên nhiên hồng quang đầy anh dấu yêu lạc giữa cơn mộng phiêu linh người yêu dấu ơi hãy chắp cánh tâm hồn mình rộn ràng cười vang dưới mặt trời hãy tha hồn ta đi ngàn nỗi la la một ngày thanh thang phiêu bạt bước trên thảo nguyên mênh mông nhẹ lướt với đôi chân êm như làn gió bay trên đại ngàn rộn ràng con tim gieo hạnh phúc khi cùng anh leo lên đỉnh dốc chúng ta như đôi thiên thần phút canh bay ngàn phương đầy anh dấu yêu cùng bước trong mộng phiêu du người yêu dấu ơi hãy lướt cánh bay một đời một đời ta như cây cỏ sống an bình vô tư như hạt rộn ràng để tình đôi ta như ngọt thác phơi mình thanh thang bên gành đá suốt tháng năm gieo từng vườn dưa thiên nhiên hồng hoang đầy anh dấu yêu lạc giữa cơn mộng phiêu linh người yêu dấu ơi hãy chắp cánh tâm hồn mình rộn ràng cười vang dưới mặt trời hãy tha hồn ta đi ngàn lối la la la la la la la một ngày thanh thang phiêu bạt bước trên thảo nguyên mênh mông nhẹ lướt với đôi chân êm như làn gió bay trên đại ngàn rộn ràng con tim reo hạnh phúc khi cùng anh leo lên đỉnh dốc chúng ta như đôi thiên thần vút cánh bay ngàn phương đầy anh dấu yêu cùng bước trong mộng phiêu du người yêu dấu ơi hãy lướt cánh bay một đời lạc xưa cơn mộng phiêu linh người yêu dấu ơi hãy chắp cánh tâm hồn mình